Cát này thì mình cũng phải thuê đấy Các bác chị là một khối là 250 ngàn thế chỗ này mình là 8 khối chỗ này Đấy là mình có bảo các anh hôm qua mình à, Các anh ở đây à, là mình gửi tiền các anh ấy một uh, nửa rồi Chắc có lẽ là buổi chiều nay là cả ngày nay là các anh ấy chuyển xong thôi Chỗ này thì còn cái vấn đề xi si và gạch Với lại uh, tét nước Và một số cái là mình uh, cũng đã điện cho cái uh, anh uh, chở vật liệu ấy thì hôm nay lại bận để không vào được đấy là, uh, mệt mỏi mình cũng muốn làm nhanh để cho cháu mà xe nó không vào được hôm nay nó lại bận đi đi uh, sang khác thì mình đang uh, nhờ xe em đấy là nó nó xe hai cầu ấy nó khỏe sẽ đi con đường ấy vào đây tốt hơn và hôm nay thì mình cũng vào gọi hai thợ vào để xem đo đạc và làm như thế nào và cái ờ, số tiền khoán trắng cho thợ là như thế nào tí nữa mình sẽ lên trên đó vào nhà cháu chặn để ờ, thỏa thuận với hai anh em và cách làm và Giang cũng nhận được ờ, một số ý kiến của các anh chị khán giả là cái bể phốt thì mình không nên xây trồng ấy và là là mình sẽ tách riêng ra thì Giang cũng nói luôn ở trong này thì ờ, xe hút bể phốt nó cũng không vào được luôn đấy đấy ở vùng sâu vùng xa mà có ba anh chị ạ thế là ờ, Giang cũng tính là thì cái bể phốt thì có ba người thôi nó xây thì làm xong thì cũng phải 10 năm 5 năm 10 năm 10 năm chứ chắc đã đầy được Thứ hai là tí nữa mình muốn vào hỏi là hai em chuyên gia làm bể phốt uh, ấy thì em mới nói là là, là sẽ làm cái hố um, bể phốt là tự tiêu hay như thế nào và đất đai của nhà anh Lâm này như thế nào từ đâu từ đâu ấy để có thể ờ, làm cái biểu phốt tự tiêu theo như hai em ờ, ký ờ, nhận công trình này này mình muốn chuẩn bị nhận công trình này này đấy mình sẽ vào trong đó để thỏa thuận và hỏi xem hai em đấy nữa xe vin này chở được bao hai bao hai bao thoải mái đúng không hai bao không nổi hai bao xe win mà không lên được á à? hai bao vàng này không hai hai bao xi này mà hai bao xi thì được đấy. chở ừ, hai bao xi này ờ, mà xe win thì đi được còn xe kia thì không đi được xe kia thì xe này không thua mấy xe win đâu xe này nó, nó, nó không bổng đầu đâu ừ, xe, này, này xe em này cũng chỉ đi được một bao thôi mà ừ, thế thôi. hai bao thì là phải hai bao vơi này ừ. thì em mới đi được chứ hai bao rồi thì xe em cũng không lên được em chuyên ờ, chở đi lên ờ, đường còn khó này nhiều Ờ, trước em lên làm có em làm bên đấy, chở xe biết mà đây chắc là chiều tối nay anh em làm đấy là xong bây giờ vẫn chưa đến ờ, chín rưỡi đâu gần hơn nửa rồi nhanh đây, ờ, lên trên này thì ờ, mình cũng bảo mọi người là cho cát vào đây để tập trung vào đây trước và cái ờ, nhà này thì mình cũng ờ, đi đo lại là mình tấm tôn nếu mà dùng tôn lạnh quý anh chị ạ là hết 20 tấm 20 tấn nhân lên 108 và nhân với 125 ờ, à 125 thì là tiền nguyên tiền tôn lạnh này thì mình phải chi ra là 13 triệu tiền 13 triệu 500 tiền tôn lạnh để mà lợp được căn nhà này và tiền ống kẽm để chạy cái đòn tay này này thì cái đòn gỗ này hầu như là mình phải uh, bỏ hết rồi có những cái nó hỏng rồi đấy anh chị ạ và nó cong vênh là mình không không thể ấy lợp được tôn lạnh đấy và mình cũng muốn là cái uh, cái đây này nó hỏng hết rồi các bác anh chị nhé gãy rồi đây này con cái đấy với lại là các anh chị là lập tôn lạnh thì phải làm cái bếp riêng ra Đấy, bếp riêng thì mình sẽ làm bên cạnh cái bếp là một cái bếp nó nhỏ này thì mình sẽ dùng cái đòn tay cũ này nếu mà lập tôn lạnh mình dùng đòn tay cũ này để làm cái bếp nó nhỏ đây là cái chỗ này nó bị uh, mất đây này xà này bị mất nên mình uh, không biết là có lợp được hay không có, có gỗ hay không và cái uh, nó ờ, trên nhiều cũng bị hỏng nhiều cây bị hỏng nên mình phải dùng ống kẽm này nếu mà lợp tôn lạnh thì mới mới mới làm được các bác anh chị ạ à, một cái ống kẽm thì mình mua là 18 à, 14 ống 18 ống à, 18 ống tương đương là 3 2 triệu 7 mỗi ống là mình mua là 150 nghìn đấy tấm là trên dưới 13 triệu rưỡi đấy, tiền công lợp cái này thì người ta lợp là một mét vuông bán 5 nghìn cái bắn tôn lạnh Đấy, riêng cả cái bắn tôn lạnh và lợp và ống kém là rơi vào 20 triệu các anh vâng, chị không không không rẻ đâu đấy láng cái nền này trong này thì mình chỉ láng ở phía đằng trong này thôi Đó là 60 mét vuông ở trong này là 57 58 mét vuông gần 60 mình phải lấy dư ra vì còn cắt góc ấy. Để, à, láng và ốp gạch đấy là ta lấy là 100.000 mét đây gần 6 triệu ở đây còn cái rìa ngoài này thì là láng xi si thôi các anh chị nhé Đấy, chỉ láng xi si 60 phân này và bó nền đó bó nền toàn bộ là bó nền nhé bó nền là một lớp nền và đào rãnh thoát nước vì tôn lên bây giờ nó cao thì cũng không có đất để mà tôn lên các anh chị rất là khó là anh à, Lâm này mà hỏi rồi nhà vệ sinh bể phốt thì mình sẽ làm chỗ này Đấy, làm chỗ này thì uh, không còn chỗ đất nữa dưới này không không thoát được cái bể phốt các anh chị ạ mình muốn uh, xây cái bể phốt tiêu hỏi người thì là đất lại không không mọi người không cho thoát ra ruộng này này đấy có thể mình sẽ làm nó chìm luôn nằm trên cái cái ờ, nhà tắm luôn rồi mình để lại một tấm nữa hở một tấm để sau này mà nó Ờ, năm 10 năm là nó nó đầy ấy có thể nhấc tấm đó ra đấy, chứ máy hút bể phốt thì xe không vào được hút kiểu gì đấy đấy là xe dưới này là cái ờ, mình sẽ cho dẫn một ống đen đây nhựa đen để thoát chạy thoát như nhà sáu mẹ con ấy các anh chị nhé đấy và những cái ờ, vách này này điều ngày hôm nay xong không anh triệu trở xong không xong hết xong hết gì không hết ờ, tí tí tí em gửi nốt tiền cho nhá. chở luôn xin lên đi mai bảo em chở luôn ngày cho xong thì đang bảo chiều tối mới lên nếu mà nó nhanh nhất ờ, chiều tối à, phải năm rưỡi thì đây đây vừa dục nữa rồi mà à, ờ ông em ờ, tính gói chọn cho cả cái thợ kia luôn thôi nhà vệ sinh nhà bể phốt này láng nền này lợp nóc này à? không cái thiếu thì em chưa biết đấy thiếu thì thì em mới để xem nó ghép thế nào đó thiếu thì hết trong vuông hết quá cái này mày. không ừ. ai ngăn trong vuông phải ghép hết không vào. bên trong này, ờ, bên bên ngoài này ngoài cái này mình bảo giá không đủ đâu thiếu nhiều lắm thiếu nhiều thì đấy mới bảo cứ ghép vào đó thiếu nhiều bao nhiêu thì em sẽ thuê người đi xẻ và một ván bao tiền ừ. đấy bây giờ là mình cứ phải bào này đã mới biết được lắp ghép đến đâu thì mình chưa ghép làm sao mình biết được thì có gì chiều ấy xe nó mới đến cơ. là năm nếu muộn nhất là phải 5 giờ 5 rưỡi. Cả em cái gạch, gạch đỏ. À, gạch đỏ cả xi. Si. Ờ, à, tét nước. Ờ, à, sỏi của em đầy đủ. Cái Đỏ là 2.000 viên. 2.000 viên thì bao nhiêu tiền đấy? Chưa biết được. Từ khổ vậy. Bên kia giờ nói là 2 Bây giờ lấy cái xi si đã, bây giờ em đã thuê các anh đâu nhờ. Khổ quá khi nào nó lên thì em hăng tính với các anh rồi là thuê các anh chở không thì em chở cũng được cái gì đâu nó đã lên đâu bây giờ xi nó còn <laughs> chưa lên mình cần nói trước nào được bây giờ nó còn chưa <laughs> nhìn thấy cát sỏi nó lên các gì bây giờ cát sỏi nó chưa lên chẳng nhẽ em lại gửi tiền thằng kia trước thằng à, chở vật liệu à <laughs> đúng không những kiểu khi nào nó lên đây đã công nhận thì em mới gọi các anh là chở tiếp thì số của anh ở đây có đây rồi mà thì mới tính thì giờ nó còn chưa lên mắc phố ở kia để em sao mà biết được nó bao tiền đấy không biết nó có lên không ấy để em đây, nó còn đang bảo mắc mắc kiểu kia đây, của ba anh chị nhá cái cái này là mình à, sẽ bào lại hết theo như chị Nguyễn Cẩm Vân bảo là nhà còn tốt đũa là mình sẽ bào lại bào nó mới lại là mình đóng ghép lại thôi toàn bộ nhà là mình sẽ bào lại đấy bào và lợp bằng tôn lạnh hai làm nhà vệ sinh tiếc nước đấy nhà vệ sinh là chung luôn nhé của ba anh chị nhé là đầy đủ đấy và thuê bào này à, lợp này làm nhà vệ sinh này công thì à, mình à, cũng tính là cơm là không nuôi mình khoán thắng cho chợ thợ làm luôn là 16 triệu 500 nghìn đấy tất tần tật à, nguyên tiền là thuê của ba anh chị ạ để mọi người xem là cái cái giá cả ấy, nó có hợp lý hay không đấy còn thợ uh, làm này như bào xong cái ván này thì rất là nhiều luôn đấy bào để mà ghép căn nhà này đấy rồi là tất cả mọi thứ là mình tất tật lợp từ lợp này từ đòn nóc tất cả mọi thứ mình chỉ nhận thôi mình hoàn thành công trình mình chỉ nhận thôi. nhà vệ sinh đi mình chỉ nghiệm thu công trình thôi đấy là mình mình phấn trắng phấn thẳng mọi người là là 16 triệu 500 nhưng mà cái lực tôn lạnh này thì hiện tại thì à, cũng chưa đủ số tiền nên Giang đang kêu gọi dần đấy và cũng đang chờ à, quý anh chị nhé hôm nay mình thuê tiền uh, chở cát thì anh em sửa sắp xong rồi tí nữa mình gửi nốt tiền còn lại cho các anh nếu mà chiều nay khi nó vào được xe nó vào được ấy, thì uh, Giang sẽ tiếp tục uh, bảo mấy anh chờ thì khi gạch bây giờ xe chưa vào được ấy chưa, chưa biết khi nào vào được có gì mà xe nó vào xi nó vào thì, thì em sẽ điện cho anh luôn nhá đấy luôn thì vì em cũng đang dục nó hôm nãy vừa điện cho xe chở hôm qua, kia nó, nó hỏi bà hôm qua nó lên 10 giờ đêm rồi à. bảo hôm nay nó chở lên đấy à, à. cái thằng cái thằng chở cát cho anh đấy ờ đây đây em bảo hôm nay lên lên đấy ờ, bảo là chở luôn cho anh mà ừ, chở đấy cho cho anh là sẽ gọi một người chở luôn ừ. ờ, nếu mà nó không lên được thì mình cũng phải chịu thì chắc phải cũng phải xong thôi ờ, cát thì hôm nay là xong rồi, là xong rồi. Ờ. chiều nay ờ, cố gắng thôi vâng ừ. à. Ờ. sau mà trở lên ờ, cái đoạn kia, kia tí ờ. trước cũng lên đấy mà nó lười thôi thằng này ừ yeah. Dạ. trước nó cũng lên là hai ba lần chở cho cái nhà cháu kia à, à? lên hết mà à. lên, lên, lên đường rẽ đấy lười hết à có mỗi cái đoạn rẽ lên đoạn trên kia đúng không còn đoạn này thì không vào được rồi cái chỗ đúng rồi đường cưa lên ấy qua Nên qua gốc cây vải thôi ừ, qua gốc cây vải tí thôi bảo xe không lên được xe hai cầu không lên được nó bảo dốc quá là khó lên chở ít thì lên được nó chở ừ. ít thì lên được thì tám khối cát chứ mà tám khối cát thì nhiều quá Ừ, ví ba bốn khối lên được đấy, không có đùn không đi lên nữa, à lên đấy. đấy cũng là một chút nữa là xong rồi chở xong hết rồi quý ba anh chị nhé cát mình sẽ gửi lại tiền cho các anh 250 000 một khối lên đến đây nữa này em mua đã là 330 này mình mua mang ờ, từ xe chở vào đây là 330 một khối và mình thuê vào đây là hai trăm rưỡi một khối nữa đó và tiền à, xi đấy 15 nghìn một bao à, tiền gạch à, bao nhiêu tiền thì mình cũng chưa chưa làm giá với mọi người đấy thì mình vào để mình ghi hình cho các bác anh chị cũng biết là như vậy mọi người đang chở cát và công mình thuê là toàn bộ từ bào rồi đóng lại căn nhà xây nhà vệ sinh à, lát nền và à, lợp tôn lạnh là 16 triệu 500 cơm không nuôi đấy các bác anh chị thì có lẽ là Giang cũng xin tạm dừng cái video của Giang ngày hôm nay ở đây để thông báo với anh chị một thể một người biết là như vậy để có gì là mình tiếp tục cập nhật nếu mà thời gian mình chưa kịp chuyển vật liệu vào mình sẽ bảo một người anh em bào trước cái này bào mình ghép trước bào nó nhẵn đi đẹp cái này đi là mình sẽ tiếp tục làm cái công việc khác Đó, xin. còn cháu chạn thì à, đang à, ngồi đây này này cũng chỉ ngồi đây này thế là à, có đói cơm không ăn sáng chưa Đấy. Ăn rồi. Ăn rồi. À? Ờ. Đấy, nữa là làm nhà chạn là xong là thoải mái ở trong này. Ừ. Có gạch bông nó đi lại. Đấy hơn là có nhà vệ sinh nữa. Sẽ cố gắng để giúp gia đình cháu. <sighs> Ờ, xin chào tạm biệt các bạn anh chị hẹn gặp lại các bạn anh chị cùng toàn thể mọi người ở video tiếp theo nhé